Sao khó nhỉ? Sao nó ngủ này, Chết đi, rồi mọi người tôi mất lên Đấy, còn em là đẹp quá Còn em Nó không lên đó con nó chết à? em lấy kia con nó đấy con đâu mới từ nó đang thay lông nữa nhỉ lông từ nhỏ tới giờ cũng như bông nữa nhỉ lông bạc da tóc bạc hôm nay có vẻ chơi kém hơn một ngày rồi con leo mẹ nhìn cái rừng nó đẹp à? nó không sợ đâu nhưng mà ngành nhạc cánh ghê phết dị phết con giọt nhiều nhờ con con ấy thì tiếc con giọt nhỉ con giọt nhiều

kệ nó đi kệ nó quan trọng gì quay tí Chuyển con em ra đi Con em khép luôn à Bao vây con em vào ừ, Con em nó còn máu rồi à? <laughs> Mình ừ, lại còn miếng ba con nữa Đéo hót cơ toàn chế này con này cũng con nhân à được lấy bắp không biết nữa mình chưa có phải test giờ con này sạc con lông rồi nó đậm luôn á con này sạc con lông rồi đậm luôn